à, Và chúng ta sẽ có công tác chuẩn bị như sau Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra phần trả lời câu hỏi trong báo cáo thực hành Phần thứ nhất, ánh sáng đơn sắc thì như chúng ta biết rồi Định nghĩa ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một màu nhất định Và không thể phân tích được ánh sáng đó thành ánh sáng có màu khác nữa Thầy nhắc lại, ánh sáng đơn sắc là ánh sáng mà không thể phân tích được thành ánh sáng có màu khác Ví dụ như ánh sáng đơn sắc đỏ hoặc đơn sắc lục hoặc đơn sắc lam. Ánh sáng không đơn sắc là ánh sáng có một màu nhất định nhưng nó là sự pha trộn của nhiều ánh sáng khác như trên cái cách trộn màu như ở phần trên ở slide đầu chúng ta vừa nói với nhau. Do đó thì về nguyên tắc ánh sáng mà không đơn sắc thì chúng ta có thể phân tích ra thành nhiều ánh sáng màu đơn sắc khác nhau. Khác nhau. Ví dụ ánh sáng màu trắng chẳng hạn Hoặc là ánh sáng vàng chẳng hạn Vàng đây là có thể là về nguyên tắc là vàng Có thể là tổng hợp của xanh và và, và đỏ chẳng hạn Xanh lục và đỏ chẳng hạn Thì đấy ta phân tích có thể ra thành là đỏ và lục à, Và sau đây chúng ta sẽ dùng đĩa CD Để chúng ta nhận biết ánh sáng có đơn sắc hay là không đơn sắc Bằng cái đĩa CD này Thì ở đây cách làm như sau Rất đơn giản thôi Muốn xem ánh sáng này đơn sắc hay không thì ta chiếu nó vào mặt ghi của đĩa CD